Xin chào anh em Hôm nay bên công ty có một bịp tôi giới thiệu anh em cái độ bộ đồ chơi rất là nổi đồng cối đá em này Đây đó là cái bệ trôn cuốn vòng em nhá Báo dung chẵn lẻ 12 Cái bệ trôn này bệ trôn nano Chống nước, chống ẩm, chống thấm Mà anh em có thể đấu rơi chạy quanh nhà hay em phải trôn dưới đất Để anh em đánh rừng, đánh núi, đánh nương, đánh dãy Hoặc các chủ sới có thể trôn cậy gạch trực tiếp trôn dưới nền nhà anh em Hoặc là anh em trôn dưới giường Anh em nhá, dưới gầm giường hoặc là em dán ở dưới ờ, giường hoặc dưới bàn đều đánh được hết em này thì cái hàng này là cái hàng đã là chủ sới thì anh em không còn xa lạ gì cái đồ này nữa báo rất là chuẩn luôn này dung một đánh nẻ không dung thì đánh sấp đôi dung hai đánh tứ tử tứ trắng tứ đen đều dung hai anh em nhá thì hàng này là bát đĩa quân vị xanh chín bát đĩa là xanh chín chỉ lột đúng một bộ quân thôi quân là quân không tang anh em này không quân không tang là thầy thợ bóc ra không có một tang tích thì thử làm trông không hút thì các loại quân vị là tôi đều làm cho anh em thì là có clip tôi cắt các quân vị ra còn anh em này vị là vị không tang là vị đẳng cấp anh em nhá thì vị bài các loại bài double ca rồng vàng rồng đỏ kim cương xanh kim cương đỏ nhà tôi đều làm hết đấy hay là cái bài các loại bài lạ của tôi đều được hay là loại vị thuốc nhà tôi là villa thăng long đấy, hay là các loại trắng đóm nhà tôi đều làm hết cho anh em rất là chuẩn chỉ đây những bộ vị tôi đã chuẩn bị sẵn tôi đã làm sẵn này thì cái ờ, bệ trôn này thì khẳng định với em là cái đồ chơi này cải tiến rất là nhiều ngày trước là đánh là ra rung vào rung rất là loạn anh em mới chơi với vào đồ để không chơi được thì đến thời điểm của năm nay cái hàng công nghệ mới tối ưu dung chỉ vào rung và ra không rung anh em nhá để em đi chơi mới chơi với vào đồ đều chơi hết anh em thể lối dây cuốn chạy qua nhà hoặc là anh em có thể lối qua rừng qua núi thì cái hàng này là dùng hàng sạc hàng sạc thì anh em có hai phương án một là anh em vừa sạc vừa đánh hai là anh em có thể sạc xong anh em đánh sạc ba bốn tiếng em đánh cả ngày đấy thì khi mình đã đấu rơi mình lối ra chỗ ngoài chạy từ cái chỗ vị trí đánh đến cái chỗ mà mình đấu cái đầu ra ngoài khoảng là 5 mét 7 mét thì tùy anh em thế cục đen này có chức năng là gì đầu tiên là có cái bánh răng bánh răng để chỉnh cái độ cao độ thấp của cái bệ chôn vòng này nó đánh anh em nhá đấy thì anh em có thể ví dụ đánh là anh em ví dụ là chôn đất chỉ thấp tầm này thôi là anh em đánh là anh em có thể chỉnh này hoặc là anh em nó để chôn dày tầm này dày dày cái tầm của nó là tầm này ví dụ tầm của nó trên 10 phân thì là anh em lại phải chỉnh ở đây đấy thì mình có thể chỉnh theo cái bánh răng này anh em nhé đây anh em có cái bánh răng anh em chỉnh này đây này rất là dễ em ạ rất là dễ chơi thôi có công tắc nguồn đây anh em bật công tắc nguồn đây lên anh em chỉnh tôi chỉnh cái tầm vừa này em này Đấy, chơi rất là hiệu quả anh em ạ thì tôi làm clip tôi sẽ để ở đây khi em đi chơi nhà anh em chôn ở dưới là nhà là tùy anh em Đấy, thì vị là vị không tang thì bây giờ tôi sóc anh em đôi ba tiếng bài này tôi đánh này em này Đấy, thì cái nhìn rung cái rung ạ đi kèm nó tất nhiên là phải có rung em ạ cái cục rung này là anh em có đây có công tắc bật lên đây này Đấy. thì anh em đánh pin tiểu sử dụng pin tiểu pin tiểu anh em chuẩn bị giúp tôi hai quả pin tiểu này anh em chơi đủ một tuần rồi em đánh tôi cái lắp này vào này Đấy, bật công tắc lên rung một nhịp này rung một đánh lẻ rung hai đánh chắn à, rung hai là đánh tứ tử không rung là đánh sấp đôi anh em này sắp xong này à, sắp xong đặt xuống này à, đã là cái bệ trôn rồi đánh chính xác 100% sấp đôi anh em nhá chồng quân chồng vị để báo hết đĩa dày đĩa mỏng bát dày bát mỏng đều đánh được thì nó là hàng bệ trôn rồi anh em này này đặt ở đâu rồi đặt giữa rồi này ngày xưa đánh bệ trôn là phải vào đúng cái bệ trôn nó thì mới, mới báo chuẩn được đây để lệch rất là lệch vẫn là ok bạc lẻ lại anh em này thì ba cô có thể để là chẳng ra đến đây là vẫn đánh được em nhé anh em nhớ đi chơi em chôn đâu em phải đánh dấu điểm ở đấy em nhé lẻ này đó, em quan tâm alo cho tôi 0984 314 số 8 Đấy, chôn đâu thì mình phải nhớ điểm những cái hàng này ạ ngày xưa nó ra rung vào rung nhưng bây giờ thì ra rung vào không rung vào rung ra không bao có chuyện rung khớp đôi đấy, đấy tôi đổ, đổ để khắp vị trí cho anh em xem này này đặt xuống này rồi sấp đôi anh em nhá thì bây giờ tôi bỏ cái bát này ra nếu mà tôi chôn mỏng thì sẽ ra sao tôi sẽ chỉnh cái bánh răng này Đấy, để tôi chôn cho để cái độ độ nó bắt thấp này này đặt xuống này một dung này tứ tử anh em này thì anh em đi chơi anh em đúc anh em có thể đúc cái dung trong người anh em nhá còn tôi làm clip tôi sẽ để ra cái bát này thì cái bệ chôn báo dung chất này một hai cái hàng này hàng đẳng cấp nhá bệ chôn nano báo dung chất này một hai công nghệ số rồi một này một lẻ này anh em này rất chính xác rất chuẩn chỉ anh em nhá thì tôi đổi sang cái đĩa dày hơn xem báo có ok không anh em này đây tôi đặt luôn này chẵn là không dung này không mở dung này đây ra không dung vào cũng không thể dung nẻ của nó là đi một ra không mở dung anh em nhá đấy hàng công nghệ cao anh em tránh bị loãng này cứ tử dung hai này một này hai này bây giờ tôi sẽ chỉnh lên một chút này để tôi đặt lên cái bát này anh em này em này nè của nó đi một này này em này chẵn đi hai này à chẵn không dung này em nhá nè gói ba đen nó là đi một này tứ tử của nó là đi hai là rõ ràng rồi không thể sai được chỉ dung một dung hai một này <coughs> đồ chơi rất là hiệu quả nhé chính xác trăm phần trăm trước khi kết thúc video tôi sau cho em một vài tiếng nữa này anh em này sấp đôi này em nhé anh em quan tâm alo 0984 31468 nhà tôi cung cấp tất cả các sản phẩm liên quan đồ của bạc bịp anh em này vẫn vâng, đừng sấp đôi này năm người đánh sấp đôi này bẹt có sấp đôi này anh em này rồi tiếng này sai này lâu lâu xuyên tiếng tôi bỏ qua em nhé tỷ lệ chính xác lên chín là một trăm mười tiếng có khả năng xuyên một tiếng không có cái vấn đề gì anh em này một này năm người đánh nhẹ này không bao chuyện sai hai tiếng anh em nhé tiếp anh em hai tiếng nữa này nẻ rồi anh em thấy không tiếng cuối này đặt xuống này một này tỷ lệ đây ba trắng này không thể sai được em nhá ba đĩa này thanh chín một trăm phần trăm rồi dùng thì dùng hàng sàn anh em này đấy thì cái bệ trôn vòng la lô báo dung chất này một hai này cái hàng nồi đồng cối đá rồi chống ẩm chống ướt nhá anh em nhá kể cả ướt nước vào xi măng vữa vào không vấn đề gì anh em này chôn xong em nắp gạch vào như bình thường em quan tâm alo tôi không chỉ tám bốn ba một bốn số tám thử hàng lên trực tiếp bến xe mình hà nội hoặc bến xe đâu sài gòn gần đâu qua đó bớt chút thời gian lên thử hàng anh em ở xa tôi sẽ gửi bưu điện trực tiếp về cho anh em vì đang cái mùa dịch anh em này gửi về trực tiếp thử hàng chuẩn với thanh toán không không phải trả tiền hoặc anh em nên thử hàng trực tiếp nhà tôi bán tất cả đồ của bạc bì bịp này anh em đánh sóc đĩa có thể anh em đánh uh, những cái bệ uh, cái bệ kẹp ví quét ngang này hay là trên điện thoại 1280 thì anh em là tất cả có dung hoặc cao cấp hơn nữa anh em đánh cho tôi cái ống ờ, R6 này có cái phím khiển anh em này đấy hoặc là cái ống 3P6 vị tôi các loại vị đều làm này hay cái bát hình bát camera đấy đĩa khiển đĩa chiều đấy, quân cảm ứng quân từ quân kẹp nam châm thì trong cái bộ môn cờ bịp thì một là anh em phải luồn được bát bát soi mắt anh em nhìn hai là anh em luồn được đĩa ba anh em luồn được quân vị thì theo tôi là luồn quân vị rất là cơ động em nhá nó không phải nhìn nhàng thiết kế nhiều không phải chuẩn bị biến bãi nhiều đấy thì mình phù hợp loại nào chơi đấy ví dụ mình phù hợp chơi được ở nhà thì mình làm cho anh em cái bệ trôn anh em nhá bệ trôn vòng thì báo rất là xa rất là rộng alo chín tám bốn ba một bốn số tám đấy thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi Xin chào anh em, thì hôm nay bên đại lý có bảo bịp và tôi giới thiệu với anh em cái thảm Lalo anh em nhá. Cái thảm từ Lalo là một trong đồ chơi đã cải tiến rất nhiều so với cái thảm thường ngày xưa anh em này. Thì đi chơi anh em thiết kế được sòng sới, bến bãi thì anh em luôn nó rồi bộ vị anh em nhá. Đi kèm là một bộ vị vị không tang, thầy thợ bóc ra không một tang tích gì thử làm châm không hút anh em nhá. Đấy thì cái thảm từ Lalo là, là đồ chơi cực kỳ đẳng cấp nha này. Nó rất là nhỏ gọn này. À, với diện tích nào nó là 20 x 20 anh em này, 20 20 anh em nhá đấy, thì nó nhỏ hơn cả một viên gạch đấy thì cái độ mỏng của nó cực kỳ là mỏng như một tờ giấy rồi một bộ của nó này là một cái sạc này cái sạc này là anh em sạc giúp tôi hai tiếng đồng hồ là anh em chơi liên tục được khoảng một ngày anh em nhé, đây là cái sạc này tôi để riêng đây này ờ, đây là cái cục dung cục dung này ai chơi người đeo hoặc em có thể mua thêm dung để mỗi người đeo một chiếc được hai người chơi mỗi người đeo một cái được thì về cái dung này là chơi pin tiểu anh em này pin tiểu này thì bây giờ tôi sẽ lắp cái quả pin tiểu vào đây thì công tắc này, này có tắt bật này anh em bật lên nó sẽ dùng một nhịp anh em nhá cái công thức bảng vị chơi cực kỳ đơn giản ai có thể chơi được dùng một đánh lẻ không dùng đánh sấp đôi tứ tử dùng hai nhưng hôm nay tôi làm có clip vợ thì tôi để trực tiếp cái dùng ra cái bát này tí nữa tôi đánh tôi kiểm tra nhịp dung thì ngày xưa cái bệ thảm từ la lô xưa là đi chơi là anh em là khẳng định với anh em luôn là đánh em này động bệ động động thảm này là nó sẽ rung này nhưng đến cái thảm hiện tại động không vào rung về tôi sẽ bật công tắc lên này tôi sẽ gài công tắc lên này đấy về tôi động này động không vào rung anh em nhá đấy thì chính ra cái ưu điểm vượt trội nó động không vào rung thì khi động không dung thì anh em có thể giải ngụy trang lên đâu đầu tiên là anh em là giải dưới chiếu hai là anh em giải lên những cái tấm nhựa dưới này ba là anh có thể giải dưới đệm dưới chăn thì khi mình ngồi trên giường nó động đậy thì cái thảm nó không ảnh hưởng gì này nó không ảnh hưởng gì nó không tạo tiếng rung đặc biệt là cái thảm từ la lô đời mới nhất của cái năm 2020 này là cái ưu việt nhất của nó là anh em không phải rung loạn thì ngày trước là vào rung ra rung vào rung ra rung thì bây giờ là chỉ vào rung ra không rung như này bây tôi sẽ lấy một cái quân vị vị đây tôi làm sẵn này các bộ vị tôi đều làm sẵn anh em nhá anh em yên tâm đấy, thì rung một đánh lẻ rung hai đánh chát rồi tôi sẽ lấy cho anh em một con này ví dụ con bún bích này đi đấy, đây là một, uh, những quân vị tôi đã chuẩn bị sẵn anh em nhá vị không tang thầy thợ bóc ra không một tang xích gì thử làm châm phút anh em nhá đấy, bao soi bao test luôn rồi soi quân vị cho anh em xem này đấy. em đó vị này không có cái tang tích hay cái dấu vết gì cả này xoa xuyên luôn này ok luôn này anh em này đấy vị này chuẩn đét luôn đấy thì bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế cho anh em xem này cái hàng này nói không với bát đĩa anh em nhé bát đĩa quân vị là xanh chín rồi tôi sóc cho anh em em quan tâm sản phẩm zalo cho tôi không chín tám bốn ba một bốn số tám anh em nhé à, tôi tên là dũng anh em này à, tôi để đây tôi đánh thực tế luôn em đôi ba tiếng bạc anh em nhé cái hàng này thì có ưu việt thêm một ưu việt nữa là nó có cái cốt để anh em tăng giảm cái ờ, độ rung mạnh rung nhẹ thì khi anh em đi chơi để nó bắt cao bắt thấp ví dụ anh em để những cái chân nó mỏng thì anh em có thể chỉnh lại cho sang bên phải để cho nó bắt thấp anh em nếu mà đánh đệm dày chân dày thì anh em có thể chỉnh sang bên trái anh em để nó ờ, bắt được mạnh hơn anh em này tôi đánh này dung một đánh nẻ không dung sấp đôi dung hai là đánh chắn à tứ tử anh em nhá sóc xong này tứ sau này à, sóc xong đặt xuống này không dung sấp đôi anh em nhé à, rất là chuẩn anh em nhá thì cái bệ của cái năm nay ạ à, cái thảm của cái năm nay ạ là cái đồ chơi đẳng cấp nhất à, có dung ngay này Đấy, vào các dung nghe lẻ này à, tôi đánh cho vài tiếng bạc anh em này không tôi giới thiệu tiếp anh em này à, xong đặt xuống này là cái là con đều chơi được này sấp đôi này và đánh được cả mặt vị nhá chồng quân chồng vị để báo hết vị để vị không tang thử lăng châm không hút bóc ra không một tang tích gì một này này này cứ bạc cái đi cái ở này, anh em này rất là đẹp này làm người này à, xong rồi đặt xuống này làm người xuống chắn này bạc cái đi cái ở nhà đây à, tiếng này mày báo suối này em này lạ này em này lâu lâu nó suối một tiếng không vấn đề gì à, làm người xuống nẻ này em thấy rất ok thì em nhìn nhá ngày xưa cái thảm ngày xưa là cái cái cái cái độ bắt của nó là phải đặt chính giữa nhưng cái thảm của năm nay là anh em đặt có thể sai lệch là thoải mái em này đây ví dụ này bây giờ tôi hướng dẫn cho anh em này lẻ của nó dung một này đây đặt ở ngoài hơi mịa mịa vẫn báo này da lại không dung em nhé rất là đẳng cấp ngày xưa da dung vào dung nhiều em mới chơi va đồ không biết là chơi như thế nào à, sấp đôi mặc định này để xa ra một để lệch ra một tí bên phải này đều không dung nha da này vẫn không dung này em thấy không để lệch thảm vẫn không ok thì tất nhiên là ba trắng hay ba đen đều dung một anh em nhé tứ tử thì nó là dung hai không thể sai lệch được rồi thì ba tôi đã chỉnh cho nó bắt nó cao lên một chút anh em này tôi chỉnh này thì khi tôi chỉnh cao một chút này tôi để úp cái bát lên đây này anh em này lẻ của nó vẫn là đi một anh em nhé rất là rõ ràng Đấy, bắt rất là cao này khoảng 10 phân thì rất là vẫn là ok sấp đôi là không dùng anh em nhé Đấy, cái đĩa là tôi đổi sang cái đĩa nó dày lên một chút nha đây cái đĩa này nó kích thước nó sẽ dày hơn cái đĩa này em nhé đây kích thước dày khác nhau tôi lấy cái đĩa dày hơn một chút này sấp đôi vẫn là cứ là không dung anh em này Đấy, ra không dung vào mới dung này vẫn là dung một Đấy, tứ tử là dung hai anh em này dùng dứt khoát dùng dứt điểm anh em nhá giờ tôi lại kỷ niệm anh em một hai tay nữa này khi sóc xong này thì tôi sóc kịp này tôi chỉ cần rơi lên thôi vẫn báo này bắt rất chính xác em này khẳng định em này tiếng này này mở bát này rung đầu đánh đấy này em thấy không này tiếng này suýt này lâu đầu suýt tiếng khoảng uh, ờ, 10 tiếng này suýt suýt một tiếng này đây này một rung này nẻ này tỉ nẻ này em thấy rất chuẩn em nhá đấy nó khoảng tầm độ 95 phần trăm độ chính xác này vào này vẫn nẻ này em nhớ ba trắng nhá tỷ lệ anh tiếng nữa này này đặt thấp xuống vẫn cứ là ok vẫn nẻ này em nhớ em quan tâm sản phẩm em alo tôi không chín tám bốn ba một bốn số tám thì cái thảm từ lalo này là siêu mỏng mỏng như một tờ giấy tôi sẽ nhấc lên cho anh em xem này em thấy không Đây, mỏng như một tờ giấy bóng luôn anh em nhá Đấy, rất là bền cái loại này không mà sợ gãy thảm anh em nhá gập chứ thoải mái rất là ok chỉnh được rung mạnh rung nhẹ rung cao rung thấp này có cái công tắc để bật lên gạt đây này em có thể giải dưới chiếu này rất là mỏng không phát hiện ra này hay anh em có thể là đánh ở giải dưới thảm dưới thảm mà tùy anh em không chơi thì em tắt này giúp, giúp tôi đấy nhá hàng tôi bán hàng ở phía ngoài này đổi mới một tháng 70 phim năm thì cái ờ, mùa dịch này em có thể không lên được tôi sẽ gửi trực tiếp đường bưu điện về tận nhà anh em kiểm tra đấy, đi kèm là có những bộ quân vị thì các loại quân vị này các loại bài này đá bồ ca này kim cương xanh kim đỏ rồng vàng rồng đỏ đều đóng nguyên đai nguyên kiện hoặc là anh em muốn đóng rời tôi sẽ đóng rời cho anh em đây những bộ vị tôi sẽ chuẩn bị gửi cho khách này hay là những cái bao thuốc bao thuốc thì làm vào thành vào bụng này tôi đều làm hết này thăng long villa này anh em nhé hay các bộ vị trắng vị đóm là đều là ok hết là đều làm tất các loại vị cho anh em theo yêu cầu vị là vị không tang bắt cực khỏe cực chuẩn anh em nhé cái thảm từ lao lô là cái đồ chơi là rất là cải tiến của cái năm nay rồi kích thước thì nhỏ gọn là 20 20 này Đấy, thì nên thử hàng trực tiếp bến xe đình hà nội bến xe miền đông sài gòn gần đâu qua đó lên trải nghiệm hàng hóa để anh em giao lưu cái hàng này giá cả rất là rẻ anh em nhé đấy và giá trị lại đích thực rất là chuẩn thì có ba cái đồ chơi để em luồn là khẳng định em chiến thắng này một là em phải luồn được bát hai là em luồn được đĩa đĩa là đĩa khiển đĩa chiều bát là bát hình hoặc là anh em phải luồn bộ quân vị thì theo tôi thì là đã là cái người gọi là cờ bạc là lâu năm giải nghệ thì khẳng định em luôn là luồn cái bộ vị rất là dễ anh em đấy luồn những cái bộ vị và không khó khăn này anh em đã vào thế rồi luồn vị rất là rất là đơn giản thôi anh em nhá ai chơi thì cầm dung hoặc mua thêm dung thì tùy anh em đấy thì anh em tôi phải gửi bưu điện anh em thì ngoài ra tôi bán tất cả đồ cò vì vậy máy bài lắp trong bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không em muốn đánh những cái ống ờ, anh em đánh những cái ống cặp đúng này r 6 này đấy, vị không tang này vị cặp đúng này hay là p 6 là không dây này hay là cái bẻ quét ngang này em nhá rất là đồ gì tôi đi cung cấp đấy thì cảm ơn em theo dõi clip của tôi trên tay tôi đây đang là cái ví đổi bài anh em này à, rất là đẳng cấp bài thì bài nào cũng được anh em có thể đổi rất là nhanh rất đẳng cấp này nhà tôi phân phối xỉ lẻ tất cả các loại ví đổi bài áo đổi bài điện thoại đổi bài em nhá Đấy, kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game tốc độ đổi bài chỉ không phải không một giây em này siêu nhanh siêu tốc độ em này da là da rất là xịn này bán hàng bảo hành đổi mới một tháng bảo hành miễn phí một năm anh em nhá đồ đạc chính xác rồi chỉ ví này vẫn đúc được tiền như bình thường này các ngăn đúc tiền như bình thường bài là bài xanh chín anh em nhá mình không liên luồn bảo bài bài là bài xanh chín của sòng hồ tới chơi bộ môn gì anh em có thể đổi hoàn toàn chính xác anh em nhá anh em quan tâm alo chín tám bốn ba một bốn số tám anh em này